anh em nào đang chơi sóc đĩa mất nhà mất cửa thua tha xa bờ thì xem kỹ cái video này hôm nay đại lý sóc đĩa bịp của mình làm một cái đồ ờ, làm một cái video về đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất để à, quảng bá đến cho anh em để cho anh em đi gỡ lại như gì anh em đã mất anh em nhé với cái đồ chơi mới này thì vô cùng đẳng cấp không tăng tích đấy cho thầy thợ cáo già đâu cũng kiểm tra không biết là mình mang cái đồ gì cả anh em ạ đồ này thì khi đi chơi anh em không cần luồn bất cứ cái gì cả như ngày xưa anh em phải luồn bát đĩa vào khi anh em ăn được chứ chắc anh em mang tiền về nhà khi kiểm người ta kiểm tra bát đĩa con tan là anh em mang tiền về nhà anh em nhé với cái đồ hiện nay cơ sở mình làm cái video ở đây cái đồ này thì khi đi chơi anh em không phải mang bất cứ cái gì cả anh em chỉ đi tay không thôi và vào là anh em đánh anh em cứ chặn quân là anh em đánh cho mình anh em nhé anh em là xem video này của mình thấy mờ thì bấm vào HD xem rõ nét hơn anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhanh tay đăng ký kênh để khi mình ra những cái đồ chơi mới mình đăng lên cái kênh của mình thì anh em sẽ nắm bắt được cái đồ chơi mới và anh em tận dụng đồ chơi mới anh em đi bắt cá bắt cáo đấy cái thời công nghệ 4.0 rồi rất nhiều anh em phản ánh là đi chơi không mang được bắt đĩa vào thì đây mình lấy một cái đồ mới này mình sản xuất cái đồ mới này khi đi chơi anh em không phải luồn gì cả anh em chỉ đi tay không thôi đấy đây là cái đồ mới đây đó là cái điện thoại dung nước từ la lô mới nhất bây giờ và kèm theo lòng lọ nước từ la lô này anh em này đấy khi đi chơi anh em chỉ cần chấm cái nước này lên tay và anh em xoa đều bốn mặt vị cho mình là anh em chơi thoải mái anh em nhé anh em là xem mà không có nhu cầu thì giới thiệu bạn bè giúp mình còn anh em là thấy hay thì cho một like và một chia sẻ giúp cơ sở anh em nhé bây giờ mình không nói nhiều mình sẽ vào test trực tiếp cái bát đĩa này để cho anh em xem và anh em cảm nhận cái đồ mới này chuẩn xác như thế nào cách sử dụng như thế nào khi anh em lấy hàng về nó sẽ có một lọ nước dung dịch dịch từ la lô này và một cái máy đen trắng dung này anh em ạ khi mua về là anh em đầu tiên với cái máy đen trắng này này anh em mở cái máy ra cho mình này mở ra này và anh em mua một quả pin tuyển cho mình anh em nhá một quả pin này anh em chơi được 10 đến 12 tiếng chơi thoải mái luôn hết anh em ra ngoài anh em thay anh em chơi anh em lắp vào này anh em gạt công tắc sang bên phải là bật cho mình này anh em này gạt sang bên phải là bật này Đấy, gạt đây mình bật sát này này gạt sang phải là bật này Đấy, lắp vào và anh em để trong người anh em nhắc cái máy này anh em yên tâm là dung chỉ mình anh em cảm nhận anh em biết thôi người ngoài nó ngồi cạnh người ta không biết được anh em dán nó trong ờ, dán nó trong người hoặc là anh em cầm tay đúc túi áo là tùy anh em đây mình để trực tiếp ở đây để cho anh em nghe và anh em cảm nhận đấy mình để cái dung trực tiếp vào bát này với con vị này sao với cái vị này thì khi đi chơi đây anh em lấy cái nước này về này đây này anh em chấm vào đây này anh em yên tâm là nước này không màu không ờ, không mùi gì nhá nó chỉ hơi màu hồng thôi không màu không mùi gì anh em xoa là do anh em hết còn đây là tôi làm video tôi xoa theo cái kiểu đơn giản thôi tôi chấm vào hai đầu ngón tay này và tôi xoa lên bốn mặt vị một là anh em xoa bốn trắng hai là anh em xoa bốn đen anh em không được xoa ba trắng ba đen không được xoa ba trắng một đen không được xoa hai trắng hai đen bởi vì sao khi anh em xoa một mặt bốn trắng và một bốn đen khi cái nước từ la lôi thấm vào quân vị nó úp hay ngửa nó sẽ báo về cái máy này để cho anh em biết về chẵn hay về lẻ hay về tứ tử anh em nhé anh em bôi xong anh em để khoảng 5 đến 10 giây là cái nước từ la lô này sẽ thấm vào quân vị và anh em lưu ý này cái nước từ la lô này quân đóm hay là quân trắng hay là quân bài hay là quân ờ, vỏ cà phê bất cứ quân gì nó đều thấm vào quân vị hết anh em nhé nên là anh em không phải lo sợ quân đóng hay quân tre nó không thấm mình lưu ý là quân gì cũng thấm được Đấy. khi em bôi xong này mình sẽ thử như xong suối anh em đi chơi thử này đầu tiên là sẽ thử lan châm này. không bị hút anh em nhé cái nước này không bị hút này đây không bị hút này đây là cái lan châm này nó không bị hút này anh em này tiếp theo mình sẽ thử về cái đĩa đây những sòng sửa lớn đi chơi người ta thử nam châm một cái hút mà đĩa hút là người ta bảo luôn cái bát đĩa đây không có gì anh em nhé không hút được gì này Đấy. bát hoàn toàn xanh chín của chợ luôn này người ta luôn này anh em đi chơi này tiếp ta mình soi này đây bát không tan tích gì anh em nhé bát hoàn toàn bát xanh chín bát của người ta bát ngoài chợ hết này anh em đĩa cũng thế đĩa soi trực tiếp luôn nhìn thấy luôn anh em ạ và kèm theo con vị mình soi trực tiếp luôn cho anh em xem đây quân vị đều xanh chín không tan hết anh em nhé anh em đi chơi anh em không phải luận cả anh em sao mỗi lớp tử rồi cái nguyên lý của cái máy rung này nó như thế nào nó báo như nào mình sẽ nói anh em nghe rõ này lẻ rung một sấp đôi rung hai và tứ tử không rung anh em nhé lẻ rung một sấp đôi rung hai và tứ tử không rung tứ tử này nhắc lên đặt số không hề rung này anh em này tứ tử cho dù là sóc thế nào người ta để tứ tử trắng tứ tử đen không mà rung anh em nhé anh em cứ thấy không dùng này anh em đánh tư tưởng cho mình này lẻ lẻ khi sắp xong đặt xuống lẻ này lẻ xe máy xe báo dung một cho anh em máy báo dung một rất là rõ sấp đôi sẽ dùng hai cái anh em ạ nhắc lên đặt xuống dùng hai cái rất là rõ ràng nhưng anh em cứ để khoảng 3 5 giây nó sẽ báo cho anh em bây giờ mình sẽ đi vào sóc trực tiếp mình test trực tiếp cho anh em mình đánh trực tiếp cho anh em xem này máy báo dung một rất là rõ ràng tôi khẳng định với anh em trong bát trong đĩa nó là lẻ đấy anh em có bao nhiêu anh em đánh tất mặt lẻ đánh sạch mặt lẻ này anh em này mở bát này ba trắng này anh em này chuẩn xác 100 phần trăm anh em chồng vị để vị thế nào nó cũng báo cho anh em này sóc tiếp này không hề dung như nguyên lý mình đang nói không dung là tứ tử không biết tứ trắng trắng hay tứ đen anh em có bao nhiêu đánh mặt tất mặt trắng là đánh tứ tử này mở bát này Đấy, chồng vị hay đề vị nó chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhé thử tiết này máy báo dung hai tôi khẳng định với anh em trong bát trong đĩa là sấp đôi rồi anh em có bao nhiêu đánh sạch mặt chắn này anh em này đánh cả hà nội chắn này mà bát này chuẩn xác 100 trăm không hề sai lệch anh em ạ máy vẫn số hai, tôi khẳng định anh em nó vẫn giữ nguyên vị anh em có bao nhiêu anh em nó đánh tất bật chặn cho mình để mở bát này Đấy, chuẩn xác anh em nhá không hề sai lệch một tiếng nào mình thử kỷ lệ anh em một hai tiếng nữa này máy báo số một, nó chuyển cầu lẻ đấy anh em có bao nhiêu đánh tất mặt lẻ cho mình nhé anh em mình này mở bát này ba trắng này anh em này chuẩn xác anh em nhá kể cả gần vị à, gần gần bát nó vẫn báo hết cho anh em vị gần bát vẫn báo hết cho anh em máy dung một tôi khẳng định với anh em trong máy trong bát nghĩa nó rất là lẻ này anh em mở bát này ba đèn này Đấy. đây là cái cơ đồ sóc đĩa bịp mới nhất đẳng cấp nhất và tinh vi nhất cho thầy thợ cáo già đâu kiểm tra không biết đây là cái đồ gì anh em ạ Đấy. anh em là xem clip này mà đã chót xa vào thì alo cho mình qua số điện thoại 09870342 mình sẽ tư vấn anh em lấy đồ này về để anh em chơi anh em vào vào anh em nhé ngoài cái đồ này ra thì cơ sở mình rất nhiều đồ chơi về sóc đĩa bịp cờ bịp em là có nhu cầu lấy đồ gì thì alo trực tiếp cho mình Đấy. mình khuyên cáo anh em này hiện nay trên thị trường rất nhiều hàng giả rất nhiều hàng không thật rất nhiều đại lý bán với vỏng khi mua hàng anh em nên đến trực tiếp cơ sở mà bát đĩa đến này trực tiếp cơ sở anh em mua hàng hoặc anh em mua những cơ sở uy tín làm ăn lâu năm để anh em tránh phải hàng giả anh em nhé còn khi cái máy này chơi xong anh em phải tháo pin ra cho mình anh em không được để pin đây nó sẽ chảy ra đây anh em ạ còn cái lọ nước la từ la lô này mỗi lần mua anh em chơi được khoảng 10 lần bôi khoảng 10 bộ quân khi hết anh em lại lấy thêm lọ nước này về anh em chơi anh em không phải mua cái máy này nữa anh em ạ mình vừa làm cái video về đồ này anh em nào không hiểu hay thắc mắc gì về cái đồ này thì cứ alo cho mình qua số điện thoại ở dưới màn hình ấy thì mình sẽ tư vấn cho anh em Đấy. cảm ơn anh em đã xem clip này của mình xin chào tạm biệt anh em